thời gian trôi lặng lẽ cũng đi đời ai mái tranh quạnh hiu đâu còn nghe tiếng ru âu thèm quá mẹ ơi tô canh bầu mẹ nấu cho con mẹ mẹ thu về khi lá còn non bao tháng năm trong ngóng con về tiếng già kêu sầu trong đêm thương mẹ tôi giờ đang héo hon nơi phương trời xa biệt ly con đâu hay mẹ chờ đợi con trong đêm mưa gió mưa tiêu điều mắt mờ mòn mỏi chờ con Nhớ ngày con nằm trong nỗi vui sao Khi thấy con cười dáng mẹ gầy gò hẩm hiu Trên đôi vai gánh cuộc đời con Một đời thân còn ngược xuôi đâu ai hay kia sông con đã về chưa tóc bạc pha sương giọt lệ rơi thao thức cánh dài chiếc áo sợm dai đèn dầu khắp thiêu mẹ ngồi giá kêu kêu bên kia sông con đã về chưa tóc bạc pha sương giọt lệ rơi thao thức cánh dài chiếc áo sờn dài đèn dầu tắt thiêu mẹ ngồi giá cho con nhớ